Xin chào các bạn đã đến với kênh mua bán nhà phố Happy Home Hải Phòng Quay trở lại với video này, mình sẽ review cho các bạn căn nhà tại hàng kênh có sân cổng riêng Diện tích 42m2, bao gồm 3 tầng Nào cùng mình khám phá ngay nhé Căn nhà này được chủ nhà xây dựng rất tỉ mỉ, kiến trúc hiện đại, hơi hướng nghệ thuật tinh tế Ấn tượng đầu tiên khi đến với căn nhà, các bạn sẽ thấy hệ thống cửa chính, ban công đều được đồng bộ về hoa văn uốn lượn tinh xảo Nếu yêu thích thiên nhiên thì đây là căn nhà bạn không thể bỏ qua với khoảng xanh nhỏ ở sân được chủ nhà đầu tư để trồng cây và hoa rất là xinh. Phòng khách thì đã có sẵn nội thất bàn ghế sofa, hệ thống đèn led, đèn chùm. Tranh nghệ thuật là điểm cộng lớn nhất về tính thẩm mỹ cho căn nhà. Tiếp theo đến với không gian phòng bếp, khu vực được mệnh danh là bếp, bồn rửa, bàn đá đen, sạch sẽ, dễ lau chùi, kết hợp với tông trắng chủ đạo, sáng, vàng để cho không gian bếp trở nên độc đáo hơn bao giờ hết. Chắc chắn sẽ là nơi tạo ra những món ăn ngon cho gia đình. Nhắc lại một chút, là nhà kết cấu 3 tầng đang được chào đón với giá công khai là 2 tỷ 480. Video này đã kết thúc ở đây. Hãy chờ đón những video tiếp theo của Happy Home để khám phá công năng cũng như các tầng còn lại của căn nhà nhé. Xin chào!